chào quý vị và, và quý vị quý vị và quý vị đang tìm giải pháp để vận chuyển các cái sản phẩm hàng hóa có hình trụ của thành phố như bình ga bình nước thùng sơn bàn ghế để làm sao không chê dịch và độ ngã trong quá trình vận chuyển tiết kiệm và tiết kiệm được thời gian so với hàng CO và dây đai xin hãy đến công ty đồ Vina thương hiệu Vina các của chúng tôi chuyên sản xuất các loại dây đai có tăng đơ và không tăng đơ và các giải pháp khác trong quá trình điều khiển hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng dây chằng khóa cam ưu điểm của dây chằng khóa cam có các đầu gai để tránh dây lỏng ra sau khi tiếp chiều dài dây tùy theo kích thước sản phẩm hàng hóa nguyên liệu lựa chọn cho phù hợp dây có thể tái sử dụng được nhiều lần sau đây là hướng dẫn của hàng hóa sau khi tròn qua hàng hóa thì các bạn dùng một tay bóp đầu khóa an toàn một đầu dây vào sau đó chúng ta kéo mạnh như các bạn thấy hàng hóa được buộc rất chắc chắn và thao tác rất nhanh dây bạn muốn tháo hàng hóa ra chúng ta chỉ cần dùng tay ấn nhẹ đầu khóa an toàn và chúng ta sẽ dây ra xin cảm ơn quý vị và các bạn